thì quy trình bón lên rất là đơn giản cái cam này là 5 năm tuổi đấy thì mỗi một lần người ta bón là nửa cân mới nửa cân thôi nhưng mà vườn cam đã đẹp long lanh như thế này rồi mà không có sâu bệnh đấy thì uh, uh, cái bón này thì nó rất là tiết kiệm ở chỗ là uh, các bác uh, nếu như nhà bác nào mà có nhiều con chuột ấy thì chỉ vất chuột với xin công, thì không đáng bao nhiêu tiền cả đấy mà cam ăn để đỡ bệnh và nó khỏe cây và đặc biệt là tôi cam kết với các bác là chống vàng lá nhẹ dễ một trăm cà phê luôn Đấy. thì uh, ngoài cái việc mà hết vàng lá này hết vàng lá và cam cam luôn, tôi cam kết và nó lại còn là làm cho sai hoa đậu quả của bạn đẹp nhưng tặng được một liều nữa mà các bạn không bao giờ làm được là như này tức là quán vân này vào nó làm cái đất tơi như cách nó tăng cái độ phân mù lên cũng như là mình đang đất xét bữa cua thế này mà có cái gì vào nó cũng không tơi ra được nhưng có tâm chi tích là sang năm mình cầm đống cát đổ lên tơi cái khác luôn để cho cũng không có nhẹ lắm mà mình đứng ở trên gốc ấy đứng ở trên gốc cam khi mà bọn con tích thì đứng trên gốc cam thì nó lún tụt lún tụt xuống và gốc lên nó rất nhiều run khi mà bọn con di tích thì đứng ở trên gốc cam nó lún sụp và cuốc lên rất nhiều run là chứng tỏ rằng dùng phân di tích làm tơi lưới xốp đất tăng độ bình yêu giảm độ bạc màu đấy bởi vậy mà thế giới người ta khuyến cáo người nông dân lên dùng phân di tích để cải tạo nguồn đất còn làm cây vàng này Đây Đây đây đây làm cây này cho anh anh. Đây đi qua hẳn cây Ngày hôm nay mời các bạn đến ờ, vườn cam sành của nhà ông Đào Đức, Đức Chuẩn, Chuẩn và bà Lê Thị, Lê Thị Sâm tại à, thôn Làng Soi, xã Yên Vũ, Yên Tuyên huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Và ở đây với tổng số cây cam sành là 600 6 cây cam sành 600 600 cây. Vâng. 600, vâng. cây. Sành. À, với tuổi đời là 7 năm, năm tuổi. Và hiện nay cam sành đang bị vàng lá à, của nhà bà Mai là đang bị vàng bà lá Sâm. của nhà bà Sâm đang bị vàng lá nghẹt dễ và chính vì vậy mà lá nó xấu đấy vâng. mời các bác ờ, chúng ta vào đây nhận xét cây một chút này vào đây chúng ta nhận xét cây một chút trước hết là ta nhận xét được cái lá vâng đây cái lá bên này xấu lắm đây đây đây vâng, là đây vàng hết rồi vâng. vàng. đây đây đây vâng. lá bị vàng hết rồi các bác ạ đấy cái lá bị vàng này này lá như kiểu như bị hun khói này rồi thì mồ hóng này rong rêu này đây này mồ hóng này rong rêu này đây mồ hóng này đấy mồ hóng đấy rong rêu là vàng hết à, vâng ờ, thưa ông nguyễn ờ, ông đào đức chuẩn à, thưa ông đào nguyễn di long dạ. thì ông nhận xét về cái thân cây này thế nào dạ thân, cây này là thân cây này đang bị uh, suy cây này bị suy kinh khủng luôn vì là trên thân là là rêu rêu ờ, và lấm hồng bám này cây rất là khô cành khô lá vàng thế là phải vâng. phải xử lý cái này ờ, cành trước là bị chết lấm hồng đánh chết hết rồi đấy lá thì ờ, vàng héo thân cây thì khô bị khô nứt bị khô bị nấm hồng nứt vỏ nứt vỏ vâng với cái cây như thế này thì với cái cây như thế này thì thì, thì, thì thưa bà là ở bên phân silic thì bà sẽ định xử lý cây này là như thế nào à, vâng ờ, hôm nay rất là vui vâng. được đến đây để cho phân làm mô hình thì uh, chúng tôi chỉ mong muốn là tìm được những cái vườn nào mà nó xấu nó cam nó cam nó có vấn đề vâng. nói chung là kết quả nó có vấn đề vâng. mình làm để cho bà con và sau một thời gian khắc phục bằng phân xịt mà nó trở lại xanh tươi nó vâng. đẹp đẽ quả đẹp mã bóng cây đẹp quả đẹp vâng. chất lượng cao vâng. thì đấy mới là một cái cái cái cái mục tiêu của công ty vâng. chứ còn công ty không thích đến những vườn đẹp chúng tôi muốn đến vườn xấu làm để cho thấy bà con thấy được rằng phân Sinic hoàn cải toàn. thiện được đất và cải thiện được cây trồng đúng rồi cải thiện được đất cải thiện cây trồng vâng. đấy và cháu nhận xét về cái quả này thế nào cái quả này thì bây giờ nó, cây nó kém rồi nó còi nó chả lên chả lên nữa rồi nó nó không to được đúng không không to được đâu ừ. chỉ có trăm được thì mới to nếu chỉ có trăm, bây giờ mà có... can thiệp vào là sẽ không nên vâng dạ. đấy thì uh, do lý do ở đây là do là cái bộ dễ yếu tất cả dạ. cuối cùng dạ, là ừ, là là vâng đây quả nó bị ghẻ đấy các bạn này ghẻ này dạ. mà không phục hồi được là là coi như vứt đi. Là 6 cây cam này coi như là vứt đi. Coi như mà đây là không chỉ nó có mấy cây này mà 600 cây, toàn bộ 600 cây luôn. Đều bị uh, tình trạng tình trạng vàng lá vàng lá này. dễ vâng. và lại còn sâu bệnh bệnh hại như là nấm hồng, rồi ghẻ trên quả rồi thì à, mù hóng ở trên lá. Mù hóng trên lá. Mù hóng trên lá. Thế thì với cái cây cam mà bị những cái tình trạng trên thì công ty ờ, Tân Phát Bắc Giang của chúng tôi sẽ chỉ đạo à, bà Mai và ông ờ, bà Sâm bà, Sâm, bà Sâm và ông Chuẩn, Chuẩn, là sẽ bón là một cân silic trên một gốc như thế. Vâng, vâng. Đấy. Và một năm và mình sẽ bón không phải là một năm nữa mà mình vâng. sẽ bón là định kỳ lần này là ta ừ. cho một cân một gốc. Vâng. Và một tháng sau vâng. khi mà cây cam đã có sự phục hồi rồi vâng. mà đẹp rồi thì lúc đấy công ty sẽ đến thăm và sẽ chỉ đạo là bón tiếp tục vâng. là lúc này thì ta lên bổ sung là khoảng bao nhiêu vâng, vâng. thì theo như là cái chỉ dẫn của công ty thì nó sẽ bón khoảng từ nửa cân cho đến một cân trên một gốc vâng, tiếp vâng, tục nữa vâng. và chỉ cần với khoảng hai ba lần thôi vâng. như vậy thì vườn cam này sẽ được phục, phục hồi hoàn toàn vâng. nhưng mà trong giai đoạn này thì đề nghị bà là lên ngừng hết tất cả vâng. cái phân đa lượng đạm vâng. kali hoặc NPK vâng, vâng. là phải ngừng hết vâng mà mình chỉ tập trung vào bón phân silic thôi vâng bởi vì phân silic lại để nó kích thích của dễ dàng nhiều vâng. vâng và ra những cái rễ mới vâng. để nó tăng cường cái sự hấp thu dinh vâng. dưỡng của cây vâng. đấy và ngoài cái việc mà uh, kích thích cho bộ rễ ra nhiều thì cái trong phân silic nó còn có một thành phần vâng. nữa là um, magie thì cái thành phần magie này khi mà bón vào cây này thì nó sẽ phục hồi cái hệ lá này cho bà con này đấy, đấy. À, xin bà Mai bà nhận xét là cái lá của cây này như nào lá của cây này là đã vàng và và và nó đã yếu không thể phát triển được rồi vâng. bây giờ ấy là nếu không có ấy là sự can thiệp của của của các loại phân bón và thuốc hay là bảo vệ thực vật của bên ờ, công ty phân bón silic Silic ấy, ờ, là ừ. vào đây thì để mà cải thiện thì cái này sẽ hỏng hoàn toàn. Vâng. và vâng. Đấy. Thế thì khi trong phân silic của Tân Phát này nó có thành phần magie. Vâng. Thành phần magie này thì nó sẽ làm cho cái cái cái lá nó dày hơn, xanh hơn. Vâng. Nó bóng. Nó dày xanh bóng như trắng một lớp mỡ. Vâng. Nó sẽ xanh trở lại. Vâng. À, những cái lá già ví dụ như những cái lá này này khi mà bón phân vào nó sẽ rụng đi nhé vâng. nó sẽ rụng một loạt những cái lá già này đi thì vâng. gia đình hãy yên lòng vâng. đừng có vội sốt ruột nhé vâng. bởi vì lá già chết đi để nhường dinh dưỡng cho lá non vâng. xanh trở lại đâm chồi trở Đấy, lại đâm chồi trở lại vâng. cho nên là khi mà bón cái phân này vào những lá già này bắt đầu rụng vâng. thì gia đình bình tĩnh vâng. bởi vì chúng tôi đã đến tận vườn tư vấn rồi vâng. cho nên là bà con không được sốt ruột mà vâng. thấy sợ quá rồi lại ngừng phân là không được vâng. mà bây giờ thì mình bón một cân trên một gốc và vâng đợi một tháng sau nữa thì ta nhìn cây để bón phân nếu mà cây đẹp hoàn toàn rồi thì ta không cần bổ sung silic nữa để ngược lại đấy và nếu như mà cây còn xấu vâng. vẫn còn hơi xấu chẳng hạn thì ta vâng. bổ sung thêm năm lạng vâng. và nếu xấu nhiều thì ta sẽ cho thêm một cân nữa vâng. và cái việc bón phân silic này đã bón trong cái giai đoạn để phục hồi cái vàng lá này rồi vâng. thì nó ngoài cái việc phục hồi vàng lá rồi thì nó lại cho là cây tươi quả tốt quả vâng. nó bắt đầu to lên vâng. dáng cân chuẩn lên vâng. và bắt đầu là nó nó cho cái quả nó mỡ hơn dáng nó cân hơn mã nó đẹp hơn và cây sinh trưởng tốt hơn đấy và bây giờ thì mình bón đi ạ một cân à, bò đấy bò đấy bò đấy vâng sẽ, sẽ để cái à, vâng đây chúng tôi giới thiệu với bà con là đây là cái dòng phân à, túi 5 cân à, đây là dòng phân phân hủy chậm và đây là mặt sau là phần hướng dẫn thì dòng phân này chúng ta dùng để bón nốt bón thúc cho những vâng. dòng cây quả đặc vâng. biệt là rất tốt cho những cây có múi vâng ạ ừ. một một cái à, túi đấy là 5 cân thì sẽ bón cho nó 5 gốc vâng ạ một túi này là mình sẽ thực hiện trên 5 gốc thì ở đây chúng tôi chỉ làm demo trên ba gốc còn sau đó chủ vườn tự bón phân vâng. và mô hình này thì à, được phối hợp ừ, à, bởi với ban lãnh đạo của thôn làng soi xã Yên Phú huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Thì ờ, nhưng mà ngày hôm nay thì do đồng chí ờ, trưởng thôn có việc bận cho nên chưa đến được. Nhưng mà đồng chí bí thư thì đang ờ, có nhà có người ốm cho nên là cũng chưa. Cái rác đi À, vâng, một cái miệng ca phân này thì là đủ một cân ạ. Định lượng cho một, một cân, cho một gốc ạ. Một cân trên một gốc. Vâng. Chị ơi đừng nón vào gốc chị ơi. 3 40 phân ra xem. Cách 3 40 cân ra. 3 40 phân ra. phân này là phân phân hủy chậm cho nên khi mình rắc như thế này thì gặp mưa xuống hoặc là đêm sương xuống thì nó sẽ, nó sẽ tan, tan dần nó, tan dần. Trên, này, nó sẽ tan dần và nó sẽ thẩm thấu dần vào gốc để cho cây lấy được dinh dưỡng để nuôi cho dần để phục hồi cái bộ rễ cho lên gốc kia này cho gốc cây nấm hồng được tấn công các loại nấm khi mà cây nó bị suy yếu thì các loại nấm nó xâm nhập vâng còn khi mà cây khỏe thì nó sẽ lấn áp bệnh tật cho nên phân uh, ờ, trung sinh silic này nó là một cái dòng phân mà tăng sức đề kháng cho cây hạn chế bệnh hại cho nên một số bà con khi bà bón phân này thì bảo nhà tôi là ừ, không thấy một cái, cái uh, sâu vẽ mùa nào ờ, ở trên lá mà cũng không thấy hiện tượng như là uh, sâu đục thân hoặc là sương mai hoặc là thám thư 80% đi ừ. Vâng um, Thưa um, Vâng uh, thưa bà Mai thì um, khi mà cây cối bị như này thì, thì tâm trạng của gia chủ thế nào ạ? Đấy chúng tôi là... rất là lo vì chúng tôi không... là nhà nông mà nhà trông chờ tất cả vào những cây trồng những cây để mà trồng thu hoạch. thu hoạch này mà khi mà bị mà... như thế này là chúng tôi rất là buồn mà không là lo bởi vì là khi mà cái cây nó bị như thế này là ừ, sản phẩm ấy là là chất lượng là sẽ không có cho nên là cả một ừ, một năm trời ấy là làm ấy là mà kết quả nó không được đạt như mong muốn này chúng tôi rất là buồn và rất là lo. Vâng. À. Vậy thì ngày hôm nay công ty của chúng tôi đến đây để uh, cho phân làm mô hình trên những vườn này thì uh, cũng động viên bà con là hãy yên lòng. Vâng. Khi mà có phân di tích thì cái việc uh, chăm sóc cây cam và phục hồi từ cái cam vàng lá thì nó là chuyện đơn giản thôi yeah. Vâng. nó không mất quá nhiều công yeah. Vâng. và cũng không không uh, sau một cái thời gian khoảng độ một tháng sau là cây này phục hồi gần như là đến khoảng độ 7 đến 80 phần trăm vâng ạ sau một tháng chúng tôi vâng. cũng rất mong là làm sao mà phân nếu nó... mà được như thế được thì như thế đúng, thì là đúng là chúng tôi không còn có... sự không còn cái cái cái vui mừng nào là hơn được cái cái cái vui mừng ấy là cái kết quả mà mà chúng tôi đang trông đợi đấy ạ. Vâng, là vì ờ, toàn trăm năm trồng cây với một ngày trông quả mà. Vâng. Thế bây giờ chúng tôi đổ ra bao nhiêu là công sức rồi là tiền của trăm sáu trăm cây cam mà bây giờ 7 năm nay rồi thì là bây giờ mà tự nhiên là nó vàng lá như này thì chúng tôi rất mong là gặp lần sau gặp được ờ, công ty này phân rồi là các thứ để cho chúng tôi phục hồi lại được để chúng tôi thu nhập vào năm sau đấy vâng, vâng thì bây giờ là 7 năm rồi mà trông chờ vào cây cam mà bây giờ cam nó lại bị vàng lá như này đúng là chúng tôi như ngồi trên đống lửa <laughs> vâng vâng um, khi mà cái ờ, có phân xí này đã phục hồi được cái vườn cam vàng lá này rồi vâng. phục hồi được hoàn toàn rồi thì đồng thời có nghĩa là nó sẽ làm cho cây cam mình sinh trưởng phát triển tốt và vâng. nó sẽ cho trái to mọng trái vỏ mỏng và cái ờ, tôm nó mọng nước vâng. cũng như là ăn cũng ngọt hơn và vâng. vâng. nó sẽ rất là thơm cam vâng. thì cái việc này ngày hôm nay mình à, chỉ nói ở mức độ này còn sau này bà con sẽ chứng kiến trên vườn vâng, của vâng mình ạ, vâng. và lúc đấy thì bà con buộc phải tâm phục khẩu phục vâng ạ, chúng tôi vâng, vâng. Vâng, vâng. và video của chúng tôi thì à, đến đây là kết thúc vâng. à, nếu như các bạn ờ, sau này muốn đến thăm vườn cam thì bà có sẵn sàng đón tiếp không ạ dạ có nếu khi mà vườn cam được phục hồi vâng ạ thì vâng. tôi cũng mong là vườn cam phục hồi để tất cả mọi người đến đây để tham quan và à, học, học hỏi, hỏi để ờ, coi như là trao đổi dùng cái và dùng cái, cái loại phân của này để của cho công bà ty con là rồi. cung cấp cho bà con để ờ, phục hồi những cái vườn ấy là tiếp theo để cho cùng nhau phát, phát triển, triển đi lên rồi đi cho lên. nó à. kinh tế nó Vâng. Um, vậy uh, khi mà phục được vườn cam này rồi mà có kết quả tốt mà một số bà con thương lái muốn mua cam thì uh, liên hệ với số điện thoại nào ạ? Uh, 0352 800792. Vâng. vâng. Ờ, bà, bà có thể nói địa chỉ. Vâng, bà tôi là nếu mà bà con với khi vườn cam chúng tôi phục hồi rồi mà bà con muốn ừ, đến thăm và Ờ, thu sản phẩm này, ăn thử sản phẩm này thì liên hệ với tôi là bà Lê Thị Sâm là số điện thoại là uh, 037 5 800792 để uh, coi như là uh, tại thôn Làng Soi. Vâng. À, xã Yên Phú. Vâng, xã Yên Phú huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Vâng. Vâng, chúng tôi sẽ Đấy, số điện thoại là 0352 800792. Vâng. Và Lê Thị Sâm. Còn các bạn những bạn nào muốn thắc mắc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 hay hơn nữa thiết thực hơn nữa một lần nữa thì xin ờ, cảm ơn ờ, các bác các anh chị để đã vâng. ờ, giúp chúng tôi thực hiện được video này vâng. tất cả chúng ta đều cùng chào khán giả và xin hẹn gặp lại các bác lần sau và những